Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Phục Thịnh Bagarat là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đầu tư. Thì ở video gần nhất mình à, cũng giới thiệu đến với mọi người các bước nhận biết cầu vẹt cơ bản. Thì à, hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp đến với mọi người cách nhận biết à, chọn những bàn mà nó nghiêng về một bên ví dụ như nó sẽ nghiêng về một bên cái hoặc nghiêng về một bên con thì những bàn à, này à, rất dễ mà cũng dễ thắng nha mọi người thì uh, sau đây mọi người cùng nhìn vào hình mình minh họa những bàn nghiêng nha từ thì à, như thế nào á, gọi là bàn nghiêng về cái hoặc nghiêng về con và cách nhận biết ra sao làm sao để chúng ta nắm bắt được à, cái thời loại như thế này thì à, đầu tiên các bạn à, chọn bàn chơi thì để ý tới tất cả các bàn xem tỷ lệ thống kê cái ra bao nhiêu lần con ra bao nhiêu lần nếu cái ra nhiều hơn con hoặc con ra nhiều hơn cái à, tầm à, 10 đến 15 à, tay thì à, cái bàn này chắc chắn sẽ là bàn nghiêng nha thì à, tới đây chúng ta chỉ vào bàn mà đánh thôi ví dụ như à, các bạn vào bàn nghiêng về cái đi à, thì các bạn cũng biết đánh như thế nào rồi thì tất nhiên khi à, đánh thì ta phải đánh nghiêng về cái luôn lúc à, ta mới vào thì cứ xuống nhẹ tầm 2 đến 3 tay nếu thắng 2 trên vòng 3 tay thì đó chính là bàn nghiêng về một mặt nha à, nếu mà bước đầu á, các bạn xác định được à, chính xác à, những màn như thế này á, bảo đảm ta đánh chỉ vài tay là hơn 10 đến 20 phần trăm vốn của mình thôi thì nói chung á mình cũng muốn nhắn nhủ tới các bạn khi tham gia chơi thì mình đừng nên nghiên cứu nhiều cầu kèo để mình áp dụng vào một bàn nha thì khuyên thật lòng mỗi lần chơi mình sẽ chọn uh, cho mình một phương pháp dễ để mình áp dụng thôi à, khi vào một bàn à, các bạn biết sao không nếu các bạn mà áp dụng nhiều phương pháp đưa về một bàn chơi thì à, dễ bị lãng cầu kiểu như bị tẩu hỏa nhập ma nha thì mà tâm lý cầu đã loạn thì đánh không bao giờ thắng nha đó đó là cái mấu chốt á, quan trọng lắm nha thì à, mình cũng là một bài học của mình à, tự đúc kết được từ những lần chơi trước thôi thì à, tới đây mình xin kết thúc video và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình cũng hy vọng mọi người cùng theo dõi mình về những video tiếp theo nhé mình hay like á, đánh ờ, thực chiến trên paper ờ, facebook nha các bạn nào vào theo dõi ờ, và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm với mình nhé còn các bạn nào muốn đầu tư thì liên hệ nhắn tin qua zalo cho mình zalo mình để dưới phần mô tả mình sẽ hỗ trợ hết mình à, nếu các bạn cảm thấy video mình à, ý nghĩa và hay á thì cho mình xin một like một chia sẻ một follow nha mình xin kết thúc video tại đây hẹn gặp lại các, à, các bạn vào video tiếp theo nhé